Đã có sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm thứ phát hay còn gọi là tái nhiễm COVID-19 ở nhiều nơi ở Trung Quốc, với tỷ lệ bệnh nặng cao ở người già và yếu. Đây đang là chủ đề được mọi người quan tâm khi một số lượng lớn người dân trên khắp Trung Quốc nhiễm dịch vào tháng trước. Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh và xã hội Trung Quốc trong chương trình tối hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mới đây, một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa một người được cho là bác sĩ ở Bắc Kinh và một thành viên trong gia đình ở quê nhà của ông ở Đông Bắc Trung Quốc đã bị rò rỉ trên Internet. Vị bác sĩ này tiết lộ rằng các giường bệnh trong bệnh viện nơi ông làm việc đã chật kín. Về cơ bản, đã đầy những bệnh nhân bị nhiễm trùng thứ phát. Những bệnh nhân này cho biết sự đau đớn trên thân thể gấp 5 đến 10 lần so với lần nhiễm đầu tiên. Hơn nữa hệ thống miễn dịch bị phá hủy do hai lần bị nhiễm, nên họ phải dựa vào mũi tiêm globulin miễn dịch đắt tiền hai lần mỗi ngày để giữ mạng sống. Vị bác sĩ này cũng cho biết hiện nay nhiều người ở Trung Quốc đã bị tái nhiễm và tình trạng bệnh ngày càng tăng nghiêm trọng. Tuy nhiên, truyền thông không đưa tin. Ibertam không thể xác nhận độc lập tính xác thực của đoạn ghi âm. Dự đoán các thành phố cấp 2, cấp 3 và các vùng nông thôn sẽ bùng phát một đợt dịch lớn vào dịp Tết âm lịch cổ truyền. Nhưng cơ sở y tế những nơi này tương đối lạc hậu, số người chết thường tăng mạnh sau thời kỳ cao điểm. Hơn nữa, lây nhiễm thư phát sẽ là một vấn đề khác nan giải hơn. Nhiều ca lây nhiễm thứ phát ở Bắc Kinh, Sơn Đông, tỷ lệ triệu chứng nặng ở người già cao hơn. Vào ngày 13 tháng 1, Đài Á Châu Tự Do đưa tin một bác sĩ ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc không muốn nêu tên đã xác nhận rằng nhiều bệnh nhân ở các nơi như Bắc Kinh, Sơn Đông, Tứ Xuyên sau lần đầu tiên nhiễm virus corona mới và khỏi bệnh, một tháng sau thì bị lây nhiễm thứ phát, các triệu chứng cũng rất rõ ràng. Vị bác sĩ Trần Chí Thành, công tác tại khoa thận tại Bệnh viện số 2, trực thuộc Đại học Y học cổ truyền Hồ Nam, đã đăng một đoạn video vào ngày 10 tháng 1 và nói rằng những người cao tuổi có sức đề kháng yếu có tỷ lệ mắc bệnh nặng cao hơn sau khi lây nhiễm thứ phát. Tài khoản Douyin phiên bản TikTok tại Trung Quốc, tiến sĩ Trần, phổ biến khoa học của ông có hơn 8 triệu người theo dõi cho biết Ông cho biết rằng trước đây rất hiếm gặp lây nhiễm thứ phát đối với các chủng Omicron, nhưng vì Omicron rất dễ bị đột biến, các kháng thể chống lại chủng ban đầu sẽ không khởi tác dụng với chủng đột biến. Do đó, sau đợt dịch Omicron, tỷ lệ lây nhiễm thứ phát tăng lên rất nhiều. Ông nhắc đến có số liệu cho thấy, trong số 3 triệu người thì có 100.000 người nhiễm bệnh là lây nhiễm thứ phát, khoảng 3%, chưa đến 1.800 người bị nhiễm 3 lần và 18 người bị nhiễm 4 lần. Ông nói thêm rằng, người cao tuổi bị lây nhiễm thứ phát có các bệnh nền như đường huyết cao, huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thận, khi phế thủng và hen suyễn, có tỷ lệ bệnh nặng vẫn còn tương đối cao. Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc cũng nhắc nhở công chúng cẩn thận với lây nhiễm thứ phát. Thưa quý vị, trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ Nhật báo Khoa học và Công nghệ, ông Trương Bách Lễ, một học giả của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về nội khoa trung y, người chủ yếu tham gia vào việc phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch và mạch máu não, cũng như hiện đại hóa y học cổ truyền Trung Quốc, đã nhắc nhở công chúng cẩn thận với lây nhiễm thứ phát. So với các biến chủng thời đầu, chủng Omicron có thể gây ra các ca nhiễm đột phá và bội nhiễm, nhiễm lại nhiều lần nhiều người lo lắng rằng lây nhiễm virus lần thứ hai có thể sẽ làm các triệu chứng trầm trọng hơn. Về vấn đề này, ông Trương Bách Lệ cho biết, các triệu chứng nặng thêm hoặc thuyên giảm sau lần nhiễm thứ hai là khác nhau ở mỗi người. Mức độ nghiêm trọng của bệnh có liên quan đến nhiều yếu tố như liều lượng virus lây nhiễm, khả năng gây bệnh của biến thể virus corona mới và tình trạng sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, theo hầu hết các báo cáo hiện nay, do cơ thể đã hình thành khả năng miễn dịch nên các triệu chứng của lần nhiễm thứ hai thường nhẹ hơn so với lần trước đó, ông nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cũng có một số nghiên cứu báo cáo rằng so với những bệnh nhân chỉ bị nhiễm bệnh một lần, những bệnh nhân bị tái nhiễm có nguy cơ biến chứng cao hơn, bao gồm các biến chứng về phổi, tim mạch, tiểu đường, đường tiêu hóa và thần kinh. Các bệnh viện ở Thượng Hải vẫn quá tải bệnh nhân nhiễm bệnh. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đại lục, các bệnh viện ở Thượng Hải tiếp tục trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Không chỉ các bệnh viện tuyến 3 mà các bệnh viện tuyến 2 ở Thượng Hải cũng quá tải. Ba ngày sau khi chết, người ta mới mang đi, thi thể đã phân hủy và bốc mùi, hỏa táng còn phải chờ mấy ngày. Vào ngày 13 tháng 1, một phóng viên của The Epoch đã biết được từ Bệnh viện Trung tâm quận Jinan rằng các khu điều trị nội trú của bệnh viện hiện đã đầy và không thể tiếp nhận bệnh nhân nội trú mới. Các nhân viên y tế ngoại trú của bệnh viện tiết lộ, cơ bản bệnh viện nào cũng vậy, khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Trung ương về cơ bản tiếp nhận bệnh nhân gắn mạo sang mới. Bệnh nhân phải xếp hàng chờ ít nhất 1 tiếng đồng hồ tại phòng khám ngoại trú. Bệnh viện Trung tâm quận Sinan là một bệnh viện cấp 2 ở Thượng Hải. Nhân viên y tế của bệnh viện nói với phóng viên The Eagle rằng bệnh viện không có thuốc đặc trị của Pfizer và ngay cả khi có thì phải chờ sự đồng ý cho sử dụng từ giám đốc. Một giám đốc bệnh viện ở Thượng Hải cũng nói với phóng viên của Epoch vào ngày 13 rằng chỉ có 20.000 liều thuốc đặc hiệu của Pfizer ở Thượng Hải và dù có tiền cũng không lấy được, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ phải chịu trách nhiệm. Loại thuốc này chỉ sử dụng cho người trên 65 tuổi và tùy theo mối quan hệ. Những bệnh nhân chưa có quan hệ tình cảm thì hoàn toàn không sử dụng loại thuốc này. Thi thể đã phân hủy mới được đem đi theo phóng viên thu thập được thông tin, một thanh niên đến từ Thượng Hải đã tiết lộ vào ngày 9 rằng người thân của anh ta đã 66 tuổi, sốt cao trong 4 ngày, đau đớn và nôn ra máu, qua đời vào tối ngày 6 vừa qua. Anh ấy nói rằng thi thể bị bốc mùi rồi mới được đem đi. Nhân viên nhà tăng lễ nói rằng họ đang làm việc 24 giờ một ngày. Khu vực mới đông đã có hơn 160 người chết cách đây vài ngày. Hiện tại có hơn 300 thi thể đang được chờ xử lý và hơn 70 thi thể đã được xử lý trong một ngày. Điều này cho thấy Thượng Hải khốn khổ như thế nào. Anh ấy cũng giới thiệu con gái của chú mình làm việc trong khoa cấp cứu và được biết rằng các bệnh viện cấp 3 của họ đã hết thuốc kháng sinh hiệu quả. Bên cạnh tình hình dịch bệnh, xã hội Trung Quốc cũng đang gặp những bất ổn. Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Báo chí Trung Quốc đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra ở nhà máy hóa chất Bajin Haoyi ở Bàn Cẩm, tu tỉnh Liêu Ninh khoảng 1 giờ 25 chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 1. Các video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ dường như đã gây thiệt hại một phần lớn của nhà máy này. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân và hậu quả. Cụ thể, các video lan truyền cho thấy đám cháy rất mạnh và phủ trên diện rộng của nhà máy. Đồng dẫn tin của truyền hình Trung Quốc rằng giá trị cố định của nhà máy này là 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,49 tỷ đô la và 2.500 người lao động, theo thông tin trên website của nhà máy. Bloomberg cũng bày tỏ nghi ngờ về đẳng cấp an toàn lao động của Trung Quốc sau những biến động liên quan đến đại dịch COVID-19 hiện nay. Hãng tin RT cho biết các công nhân đã được nhanh chóng đưa ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng không nói rõ cụ thể con số thực tế. Hãng tin chỉ ra hoạt động xử lý dầu khí của nhà máy liên quan đến lượng lớn chất dễ cháy nổ. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên và Cổ để cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục. Chúng tôi đều có thông tin mới mỗi ngày. Sau cùng, xin kính chúc quý vị vị luôn mạnh khỏe và bình an, cùng đón xuân quý mão 2023 trong xuân vầy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.